Thì trong clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn đến bước này rồi ha. Ở đây mình đã lên được bốn hàng móc giảm mũi ở cái phần thân mông của hưu nè. Khi móc được các cái mũi móc đơn cho đến cái phần thân trước. Thì ở đây các bạn sẽ để ý cho mình nè, đây là cái điểm ta kết thúc của hàng móc ha. Và đây là cái chân móc đầu tiên có hai mũi móc cùng chân khi ta gặp ở cái phần này nè. Thì các bạn sẽ tiến hành giảm mũi cho mình ở cái điểm này trước ha. Đây, đây là cái điểm ta bắt đầu tăng mũi của cái phần thân ở phía dưới nè thì giống thẳng hàng lên ta sẽ giảm mũi ở cái phần thân này cách giảm mũi thì cũng tương tự giống như cái phần thân sau ở phía mông nè các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình hai chân móc sát bên này thành một chân ha kéo qua ba chân trên kim nè bảy chân móc kế tiếp mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư vào chân thứ tư tiếp tục móc đơn thứ năm vào chân móc thứ năm móc đơn thứ sáu và móc đơn thứ bảy khi đã móc được 7 chân móc liên tiếp thì chân thứ 8 và chân thứ 9 này các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình thành một chân ta cũng đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo qua ba chân móc trên kim tiếp tục 7 chân liên tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc 2 3 4 5 6 và 7 được 7 mũi đơn liên tiếp với nhau rồi thì chân móc thứ 8 và thứ 9 sẽ chụm lại thành một chân ha đâm kim lần lượt vào hai chân móc và kéo len qua ba chân móc trên kim như vậy là mình vừa giảm được 3 mũi móc ở cái phần bụng của hưu nè thì cái hàng giảm mũi đầu tiên ở cái phần bụng này nó tương đương với cái hàng giảm mũi đầu tiên ở cái phần mông ha các chân móc kế tiếp thì mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì lúc này các bạn cũng tương tự cho mình móc xoắn ốc nè đây đây là cái phần mông ha giảm 3 mũi nè thì các bạn sẽ móc cho mình đến cái chân móc mũi chậm đầu tiên của cái phần thân mông phía sau nè và ta cũng tiến hành giảm mũi tương tự móc cho đến cái phần thân bụng phía trước thì cũng giảm mũi tương tự như cái phần thân mông phía sau ha phần thân mông phía sau mình có giảm 4 hàng móc các bạn sẽ tiếp tục giảm cho mình thêm 5 hàng móc nữa thì ở cái phần thân mông phía sau mình sẽ giảm được 9 hàng móc tổng cộng nè cho ba cái điểm này nó chụm lại với nhau còn phần thân trước thì mình sẽ giảm 5 5 hàng móc ha mỗi chân móc sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và khi gặp chân móc mũi chụm thì sẽ chụm lại chân mũi chụm và chân mũi đơn kế bên ha móc cho mình thêm 5 hàng nữa sau khi cái phần thân trước mình đã giảm lên được 5 hàng móc đây là cái điểm ta kết thúc của cái vòng móc nè thân bụng mình giảm lên 5 hàng móc và ở cái phần thân mông phía sau mình giảm được tổng cộng là 9 hàng móc đây ta sẽ có được 3 mũi chụm liên tiếp với nhau nè ở phần thân mông phía sau mình giảm tổng cộng 9 hàng móc thì ta sẽ có 3 mũi móc chụm lại sát với nhau còn ở phần thân bụng phía trước nè mình sẽ có được 3 điểm giảm mũi và ta sẽ có được 5 hàng móc giảm mũi nha tháo kim đánh dấu phía dưới ra và các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào cái chân móc giảm mũi ở chính giữa của cái phần thân bụng nè đánh dấu vào một chân mũi bất kỳ ha như vậy là mình vừa hoàn tất được phần thân bụng của hươu nè cái phần mà giảm chín hàng móc này sẽ là cái phần thân mông phía sau còn giảm năm hàng móc phía trên sẽ là bụng của hươu ha và lúc này ở cái phần chính giữa này mình sẽ tạo ra được một cái khoảng trống nhỏ như thế này thì cái khoảng trống nhỏ này mình sẽ làm cái độ rộng cho cái phần cổ của hưu nè đây các bạn sẽ móc cho mình xoắn ốc ha mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì lúc này mình sẽ không giảm mũi nữa đây sẽ là cái độ rộng của phần cổ của hưu nè thì các bạn cứ móc tương tự cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi gặp cái chân mũi chụm ở cái phần thân mông á lúc này mình sẽ không giảm mũi nữa nên các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn ha ta sẽ không giảm mũi nữa mỗi chân móc sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè móc tương tự cho các chân móc còn lại ha móc đến cái chân mũi chậm của cái phần thân bụng phía trước thì cũng tương tự như cái phần thân phía sau mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và ta sẽ không giảm mũi nữa nè chân này sẽ móc một mũi móc đơn nè tiếp tục qua các chân móc kế tiếp cũng một mũi móc đơn ha lúc này cái vòng móc của mình sẽ bắt đầu móc xoắn ốc tương tự nè mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn cứ móc xoắn ốc cho mình cho đến khi cái phần cổ này nó đạt được gấp đôi so với cái phần thân bụng ha hoặc là các bạn cũng có thể móc cao hơn cái phần thân bụng cũng được tùy vào cái phần cổ mà các bạn mong muốn cái chiều cao của phần cổ mà các bạn mong muốn là bao nhiêu ha cứ mỗi chân la sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và cứ móc xoắn ốc liên tục như vậy sau khi đã lên được cái phần cổ của hưu nè thì điểm kết thúc sẽ thẳng hàng với cái mũi móc mà mình đánh dấu phía dưới ha bây giờ mình sẽ tiến hành chụm mũi để cho cái phần cổ ở phía trên này nó nhỏ lại nè các bạn sẽ gặp đôi cho mình cái phần cổ như thế này nè đây là cái điểm mà ta kết thúc thẳng hàng với cái chân móc mà ta đánh dấu ở phía dưới ha thì các bạn sẽ gấp đôi lại cho mình và ở cái vòng móc này mình sẽ giảm 6 mũi móc cho một vòng tròn các bạn sẽ gặp đôi cho mình cái phần cổ lại ha thẳng hàng với cái mũi móc mà mình đánh dấu ở đây nè đây là điểm kết thúc của vòng móc thì cái chân móc mà mình kết thúc này các bạn sẽ chụm lại cho mình hai chân liên tiếp thành một chân ha cũng đâm kim lần lượt vào hai chân sau đó kéo qua ba chân móc trên kim ta được mũi chụm đầu tiên cho cái phần cổ phía trên nè gặp đôi cái phần cổ này sau đó tháo kim đánh dấu ra và đánh dấu cho mình cái điểm đối diện ở bên này đây sẽ là cái điểm mà ta giảm mũi thứ hai ha điểm giảm mũi thứ nhất nè điểm giảm mũi thứ hai còn bốn điểm giảm mũi nữa các bạn sẽ chia đều cho mình ở hai bên hai bên đối xứng với nhau thì các bạn có thể giảm cho mình hai điểm bất kỳ trong cái vòng tròn này ha đây bên này cũng vậy giảm hai điểm bất kỳ để ta giảm được 6 mũi móc cho cái vòng tròn này thì ở đây mình đã giảm được hai điểm rồi mình sẽ tiếp tục giảm hai điểm ở nửa vòng tròn đầu tiên này mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cái điểm tiếp theo mà mình giảm mũi sẽ là cái điểm này ha cũng đâm kim lần lượt vào hai chân sau đó kéo qua ba chân trên kim tiếp tục mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và tương tự cũng chọn cho mình một điểm tiếp theo để giảm mũi thì ở đây mình đã giảm được 3 mũi nè sau đó các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình các cái mũi móc đơn cho đến cái chân móc mà ta đánh dấu khi đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu tháo kim đánh dấu ra và tiếp tục giảm cho mình một mũi ở cái điểm này đâm kim lần lượt vào hai chân móc liên tiếp với nhau và kéo qua ba chân móc trên kim thì lúc này mình đã giảm được 4 mũi rồi ha còn một nửa vòng tròn còn lại ta sẽ tiến hành giảm thêm hai mũi móc nữa các bạn sẽ giảm cho mình hai mũi móc chia đều cho cái vòng tròn này nha mình sẽ giảm mũi cho cái điểm tiếp theo này đây một điểm này và một điểm bên này ha ta được điểm giảm mũi thứ năm nè tiếp tục mỗi chân là một mũi móc đơn và tiếp tục giảm mũi cho hai chân kế tiếp như vậy là lúc này vòng móc của mình đã giảm được 6 mũi móc và cái vòng tròn này nó đã có cái độ bo nhỏ lại nè điểm móc đầu tiên mà ta giảm sẽ là cái điểm này ha hai điểm thẳng hàng và chia đều ra hai điểm ở đây mình sẽ giảm được 6 mũi tổng cộng và từ đây tiếp tục móc xoắn ốc mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi đã có được 6 mũi chụm rồi á thì các bạn cứ tiếp tục móc xoắn ốc cho mình nè đến khi ta gặp cái chân móc mũi chụm của cái hàng phía dưới thì cái chân mũi chụm này và cái chân móc của mũi đơn kế bên á ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân đây là cái chân mũi chụm nè và chân móc kế bên này chụm lại thành một chân sau đó tương tự các chân móc kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn đến cái chân mũi chụm á, thì các bạn cũng tiến hành tương tự chân mũi chụm này và chân móc mũi đơn kế bên chụm lại thành một chân ha tương tự nè các chân móc kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn thì đến cái chân mũi chậm và cái chân móc mũi đơn kế bên chụm lại thành một chân ha cho cái vòng tròn của mình nó có cái độ bo nhỏ lại tương tự cho các chân móc còn lại ha các bạn cứ móc tương tự như vậy cho mình nè ta sẽ móc xoắn ốc cũng chậm lại cái chân mũi chậm và chân móc mũi đơn kế bên thành một chân thì lúc này cái vòng tròn của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại sau đó các bạn sẽ tiến hành nhồi gòn cho mình vào trong thân hưu nha đây mình sẽ hoàn tất được cái phần thân hưu như thế này sau khi đã giảm mũi thì cái phần cổ của hưu lúc này nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại và ta sẽ tạo ra được một khoảng trống nhỏ như thế này các bạn sẽ tiến hành nhồi gòn vào trong thân hưu trước đây ta sẽ tiến hành nhồi gòn vào trong thân hưu từ cái phần lỗ này ha sau đó từ đây sẽ móc vào cái chân móc kế bên này nè móc vào một mũi dời lên một mũi móc xích kéo và cắt len lưu ý cắt cho mình một đoạn len dài ha để mình sử dụng đoạn len này khâu vuốt nhỏ cái phần ờ, cổ lại đây tiến hành nhồi gòn vào cho mình thì khi đã nhồi gòn hoàn tất vào trong thân hươu mình sẽ được một cái phần thân hươu như thế này ha đây là cái phần mông nè giảm chín hàng móc và đây là cái phần bụng giảm 5 hàng móc đây là phần cổ nè ở cái đầu của cái phần cổ này nè mình có chừa ra một cái khoảng trống như thế này thì các bạn sẽ dùng kim khâu và ta sẽ tiến hành guốc nhỏ lại cái phần này ha từ cái chân móc mà mình kết thúc của cái điểm này các bạn sẽ tiếp tục đâm kim từ ngoài vào trong các cái chân móc kế tiếp của cái phần mà mình kết thúc ở đây nè đây là điểm mà ta kết thúc thì tiến hành đâm kim từ ngoài vào trong các cái chân móc kế bên đâm kim từ ngoài vào trong như thế này ha tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp từ ngoài vào trong chân kế bên cũng vậy làm lần lượt cho các chân móc còn lại ha tương tự đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế bên nè sau khi đã luồn được cái sợi len vào các cái chân móc rồi các bạn tiến hành guốc thật mạnh vào thì lúc này cái vòng tròn của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại nè đây khi đã làm cho cái vòng tròn này nó nhỏ lại rồi thì sẽ tạo cho mình một guốc ở đây các bạn sẽ tạo cho mình một guốc sau đó mình sẽ tiến hành giấu sợi len này vào trong cái phần thân hưu nè sợi len thừa này các bạn sẽ tiến hành đâm kim và giấu vào trong cái phần thân hươu ha khi giấu được sợi len thừa vào trong cái phần thân hươu rồi nè thì tiến hành cắt len như vậy là mình vừa hoàn tất được phần thân hươu với cái phần mông và phần bụng như thế này ha Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần đầu của hưu để đối xứng được với cái phần thân ha. Ở đây mình sẽ sử dụng màu trắng để làm cái phần miệng của hưu trước. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Sau đó từ đây móc lên 8 mũi móc xích. Thì 8 mũi móc xích này nó sẽ tương đương với cái độ dài 8 mũi của cái phần thân mông phía dưới này. Đây, ở đây mình có 8 mũi móc nè. thì ở cái sợi len màu trắng này để tạo cái mặt hươu các bạn cũng móc lên cho mình 8 mũi ha một hai ba bốn năm sáu bảy và tám khi được 8 mũi móc xích liên tiếp với nhau tiếp tục móc lên một mũi móc xích móc lên một mũi móc xích móc vào chân thứ 8 một mũi móc đơn sau đó tiếp tục bảy chân móc kế tiếp mỗi chân cũng tương tự một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì các hàng móc đầu tiên ở cái phần mặt của hô các bạn cũng làm tương tự giống như cái phần đáy của bụng nè ở cái phần đáy của bụng mình móc được chín hàng móc thì ở cái phần mặt các bạn sẽ móc cho mình giảm đi cái số hàng móc này tức là ta sẽ móc tầm khoảng 4 cho đến 5 hàng móc thôi nha và cách tăng mũi cũng tăng tương tự giống như cái phần đáy bụng này ha ở đây mình lên được chín hàng móc nè thì cái phần mặt phía trên này mình sẽ lên được bốn hàng móc thôi nha mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ở chân móc cuối cùng này sẽ móc vào đây ba mũi móc đơn một hai và ba khi được ba mũi móc đơn cho chân cuối cùng tiếp tục móc vào các cái chân móc của cái phần dây xích này nè mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc đến cái điểm cuối cùng này ha sau đó cũng làm xoắn ốc tương tự giống như cái phần thân bụng ở phía dưới á, phần đáy bụng của cái phần thân hưu á các bạn sẽ móc lên cho mình bốn hàng móc nè ta sẽ móc xoắn ốc tương tự như vậy ha mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi đã tăng mũi lên được bốn hàng móc và các cái hàng móc của mình nó cũng tương tự giống như cái phần tăng mũi ở cái phần đáy bụng của thân hưu á đây là cái điểm mà ta kết thúc và bắt đầu của vòng móc tiếp theo nè thì lúc này mình sẽ có được cái độ rộng của phần mặt hưu như thế này ha bốn hàng móc để cho cân xứng thì các bạn cứ chia đôi cho mình cái phần đáy bụng phía dưới thì ta sẽ ra được cái độ rộng của phần mặt hưu ha cứ tiếp tục móc xoắn ốc cho mình ha cho đến khi ta được bốn hàng móc đều nhau và không tăng mũi mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ở đây mình đã lên được bốn hàng móc đều nhau và không tăng mũi cho cái phần mặt hưu nè thì lúc này cái phần màu trắng của mình sẽ dừng lại ở đây ha điểm kết thúc của vòng móc sẽ là cái điểm móc thẳng hàng với cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây nè đây là cái điểm bắt đầu cho hàng móc tiếp theo thì thẳng hàng nó sẽ là cái chân móc kết thúc của vòng móc ha các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc kế bên này nè móc vào đây cho mình một mũi dời thẳng hàng với cái chân móc mà mình đánh dấu phía dưới sau đó lên một mũi móc xích kéo và cắt len ta hoàn tất được một phần của cái phần mặt hưu nè bây giờ mình sẽ tiếp tục thay màu ha ở đây mình sẽ tiếp tục sử dụng màu kem là màu của phần thân hưu để móc tiếp cái phần mặt và để thay màu thì các bạn sẽ dựa cho mình vào cái điểm móc kết thúc của cái phần mặt màu trắng ở phía dưới nè cái chân móc mà ta bắt đầu móc cái mũi dời kết thúc của cái phần mặt màu trắng á, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc ta móc mũi dời đó sau đó kéo sợi len màu cam qua chân móc móc lên một mũi móc xích và tiếp tục cho các chân móc kế tiếp ha mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn nè khi móc lưu ý cũng giấu cho mình cái sợi len màu cam vào trong mũi móc nha móc tương tự cho đến hết vòng mỗi chân móc sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đây sợi len thừa lúc này khi móc các bạn cũng giấu vào trong mũi móc ha để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều mỗi chân móc sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối vòng sau khi đã móc đến cuối vòng thì tiếp tục ở cái chân móc cuối cùng mà ta kết thúc của cái hàng màu trắng á các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của mũi dời ha của mũi dời mà ta kết thúc của hàng màu trắng móc tiếp vào đó cho mình một mũi móc đơn sau đó di chuyển kim đến cái chân móc mà ta bắt đầu móc của cái hàng màu cam này móc vào cái chân móc này một mũi móc đơn thì lúc này cái hàng móc của mình nó sẽ tiếp tục móc xoắn ốc như thế này ha từ đây móc tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình bốn hàng móc đều nhau như thế này tức là tính luôn cả cái hàng móc mình vừa móc màu cam ở đây ha ta sẽ móc lên mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến khi được thêm 4 hàng móc màu cam nữa và kết thúc 4 hàng móc này cũng là cái điểm thẳng hàng với cái chân móc mà ta móc liền để tiếp tục móc xoắn ốc như thế này nè các bạn sẽ móc lên cho mình thêm 3 hàng móc nữa để ta được tổng cộng là 4 hàng móc màu cam mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi đã lên được bốn hàng móc màu cam đều nhau và tương tự giống như bốn hàng móc đều nhau ở cái phần màu trắng á, thì ta sẽ lên được một nửa cái mặt hưu như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi để tạo cái phần ờ, mắt ở phía trên điểm kết thúc của hàng móc sẽ thẳng hàng với cái điểm mà ta bắt đầu móc xoắn ốc ha bây giờ mình sẽ tiến hành tạo cái độ bo nhỏ lại cho phần mặt của hưu và cái độ bo nhỏ lại các bạn cũng canh chỉnh giống như là cái phần thân hưu phía trên này nè đây cái khoảng cách giữa các cái điểm giảm mũi nó sẽ bằng với cái khoảng cách của cái điểm mà ta tăng mũi phía dưới á tức là ở hai bên mặt mỗi bên các bạn sẽ giảm cho mình 3 mũi móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè thì từ đây ta sẽ giống thẳng hàng với chân móc mà mình thêm ở cái phần mặt ở phía dưới nè đây là cái chân móc thêm đầu tiên ha ở đây mình có 3 mũi thêm ở phía dưới thì ở phía trên các bạn sẽ giảm cho mình 3 mũi tức là cái mũi đầu tiên mà mình giảm sẽ nằm ở phía bên ờ, bên phải của cái điểm mà mình đánh dấu ha giảm cho mình một mũi ở cái điểm này trước nè thẳng hàng với hai mũi mà ta thêm phía dưới ta giảm được một mũi ở đây rồi và cái mũi móc giảm này nó sẽ thẳng hàng với hai cái chân móc ta thêm ở cái mặt phía dưới nè đây hai chân móc mà ta thêm thì cái điểm giảm mũi phía trên nó sẽ nằm thẳng hàng ha tiếp tục cho các chân móc kế tiếp mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi móc được các cái mũi móc đơn đến hai cái chân móc thẳng hàng ở phía dưới nè hai chân móc ta thêm ở cái phía dưới các bạn sẽ giống thẳng hàng lên và cũng tương tự giảm cho mình một mũi ở đây ở cái vòng móc thứ tư ta tăng mũi ở phía dưới nè ở đây mình có khoảng cách là hai mũi móc nên các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình hai chân kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn đến cái chân móc thứ ba và thứ tư mình sẽ tiến hành chụm lại thành một chân ha thì cái khoảng cách này nó sẽ cách nhau là hai chân móc tiếp tục hai mũi móc kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn thì mũi thứ ba và thứ tư sẽ chụm lại thành một chân như vậy là đoạn này mình sẽ giảm được 3 mũi móc nè sau đó các chân móc kế tiếp bên này mỗi chân là một mũi móc đơn và mỗi chân móc và cũng tương tự hai cái chân kế tiếp nè hai cái chân kế tiếp là hai chân thẳng hàng với hai chân móc mà ta thêm ở phía dưới á hai chân này các bạn cũng tiến hành giảm cho mình thành một mũi ha giống thẳng hàng lên sau đó chụm hai chân liên tiếp thành một chân tiếp tục khoảng cách là hai mũi móc đơn sau đó chân kế tiếp hai chân kế tiếp này lại chụm lại thành một chân đây là điểm kết thúc của vòng móc ha thẳng hàng với cái điểm mà ta móc xoắn ốc ở cái phần màu cam nè thì lúc này cái phần này mình sẽ giảm được 6 mũi móc và từ đây sẽ tiếp tục móc cho mình thêm một hàng móc tương tự tức là mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi các bạn gặp cái chân mũi chậm ở phía dưới thì cái chân mũi chậm này với cái chân móc mũi đơn kế bên sẽ chậm lại thành một chân và làm tương tự cho mình xoắn ốc ha phần tăng mũi phía dưới mình tăng 6 mũi móc thì ở phía trên mình sẽ giảm 6 mũi móc cho một vòng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi gặp cái chân móc của cái mũi chậm phía dưới thì chân mũi chậm và cái chân móc kế bên sẽ chậm lại thành một chân ha tiếp tục các chân móc kế tiếp nè mỗi chân là một mũi móc đơn móc tương tự xoắn ốc cho đến cái điểm mà thẳng hàng với cái điểm ta đánh dấu ở đây nha ta sẽ giảm được hai hàng móc chậm cho mình cái chân móc mũi chậm này và cái chân móc mũi đơn kế bên hai chân này chụm lại thành một chân ha và tương tự xoắn ốc cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu sau khi đã giảm được hai hàng móc tức là ta sẽ giảm được 12 mũi móc cho cái vòng tròn tiếp theo này nè ta sẽ có hai hàng móc giảm mũi thì lúc này cái phần mặt ở phía dưới nè mình đã có được cái độ rộng như thế này thì cái độ rộng này sẽ là cái độ rộng để ta trang trí mắt của hươu phía trên các bạn sẽ móc tiếp cho mình các cái vòng móc xoắn ốc tương tự như các cái vòng móc ở phía dưới ha móc cho mình thêm một đoạn tương tự nữa mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ở đây mình không giảm mũi nữa ha nên cái chân mũi chậm và chân kế bên các bạn cũng móc tương tự cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và cứ liên tục móc sắn ốc cho mình như vậy cho đến khi ta đạt được cái chiều cao của phần mặt hưu ha Đối với cái phần mặt hưu đi lên như thế này, mình sẽ móc được tổng cộng là 8 hàng móc, tương đương với lại 4 hàng móc của mặt màu trắng và mặt màu cam ở phía dưới nè thì cái điểm móc cuối cùng nó sẽ nằm thẳng hàng với cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây cái chân móc mà mình đánh dấu kết thúc của cái vòng móc á thẳng hàng như thế này nè thì móc đến đây các bạn sẽ tiến hành nhồi gòn cho mình vào trong mặt của hưu khi đã nhồi gòn rồi thì ta tiến hành khâu mặt hưu vào trong thân hưu ha trước khi khâu thì mình sẽ kết thúc mũi móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời lên một mũi móc xích kéo và cắt len khi cắt len thì cũng cắt cho mình đoạn len dài để mình sử dụng đoạn len này khâu mặt hưu vào trong cổ của hưu nha ta sẽ sử dụng kim khâu để khâu cái phần mặt hưu này vào trong thân hưu nè các bạn sẽ nhồi gòn cho mình vào trong để cho gòn có cái độ cứng vừa phải nha trước khi khâu mặt hưu vào trong cổ của hưu á, mình sẽ tiến hành à, khóa lại cái phần à, mặt này trước nè các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình các cái chân móc này lại với nhau hai chân móc song song với nhau khâu lại ta sẽ khâu tròn như thế này ha đâm kim lần lượt vào hai chân móc song song với nhau sau đó kéo lên nè khâu tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng cũng đâm kim lần lượt vào các chân móc song song với nhau và khâu đến chân móc cuối cùng khi đã khâu được hoàn tất cái phần mặt hưu rồi thì mình sẽ tiến hành khâu cái phần mặt hưu này vào trong cổ của hưu nè ta sẽ tiến hành khâu ở cái phần thân phía trước bụng ha mình sẽ uốn cong cái phần mặt hưu này nè đây khâu toàn bộ cái phần mặt hươu này lại sau đó mình sẽ uốn cong lại và khâu theo cái hàng móc thứ hai hoặc thứ ba của cái phần cổ các bạn sẽ khâu cong lại như thế này cho cái phần mặt hươu của mình nó được áp xuống phía dưới nó sẽ có cái độ nghiêng như thế này ha khi ta khâu bo vòng như thế này thì cái mặt hươu nó sẽ có cái độ nghiêng xuống nè tiến hành khâu cho mình toàn bộ cái phần mặt hươu lại sau đó khâu vào trong cái phần cổ của hươu nha sau khi đã khâu hoàn tất được mặt của hưu vào trong cái phần cổ á, và khi khâu bo cong lại theo cái đường móc ở phần cổ nè thì ta vừa hoàn tất được cái phần khâu cổ và cái phần đầu lại ha và cái phần đầu nó cũng có cái độ nghiêng xuống bây giờ mình sẽ móc hai cái sừng để mình khâu lại che được cái khoảng trống mà ta may ở đây ở đây mình đã có khâu sẵn một cái phần sừng như thế này thì cái phần sừng này mình sẽ khâu lại ở phía trên của cái đường may này nha để cái đường may này nó được che đi nè bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái sừng này ở đây mình dùng màu vàng nhạt để làm sừng của hưu nha các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn 1 2 3 4 5 và 6 khi được 6 mũi móc đơn liên tiếp ta nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào để vòng tròn của mình nhỏ lại di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở cái 6 mũi móc đơn này nè đây là cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên hả móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích như vậy là vòng móc đầu tiên của mình sẽ dừng lại ở 6 mũi móc để móc tiếp được vòng móc thứ hai làm cho cái sừng của mình nó có cái độ rộng ra thì tiếp tục móc vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời hai mũi móc đơn móc đơn thứ nhất tiếp tục móc đơn thứ hai chân bên cạnh cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc một và hai tương tự chân kế bên cũng vậy hai mũi móc đơn cùng chân móc và làm tương tự cho ba chân móc còn lại mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc móc cho mình vào 6 chân móc của 6 mũi móc đơn ở cái vòng tròn đầu tiên á mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc sau khi đã móc được đến cuối hàng thì vòng móc thứ hai của mình sẽ có 12 chân móc tiếp tục di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên bên này móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích thì lúc này cái vòng tròn của mình nó sẽ có cái độ rộng là 12 mũi móc và cái độ rộng của sừng cũng là 12 mũi móc ha đây nó sẽ có cái độ rộng là 12 mũi móc như thế này vòng tròn thứ nhất 6 mũi nè vòng thứ hai là 12 mũi thì tiếp tục các cái vòng tròn kế tiếp ta sẽ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đây tức là cái chân đầu tiên chân ta móc mũi dời móc vào đó một mũi móc đơn sau đó di chuyển kim đến chân móc kế bên nè các cái chân móc này mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì cái vòng móc thứ ba của mình cũng có 12 mũi móc và 12 chân móc ha mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè móc tương tự cho đến cuối vòng khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở cái vòng móc này và móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích từ đây tiếp tục móc tương tự cho các vòng móc còn lại các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều vòng móc nữa cho đến khi cái chiều cao của sừng đạt được cái chiều cao mong muốn như thế này ha sau đó mình sẽ tiến hành nhồi gòn và khâu cái phần sừng này vào chính giữa của cái đường may ở đây nè cái đường may giữa đầu và cổ ha các cái vòng móc tiếp theo sẽ làm tương tự giống như vòng móc mà ta vừa móc ở đây cho đến khi đạt được cái chiều cao nhất định như thế này thì ở đây mình sẽ hoàn tất với 13 cho đến 14 mũi móc để chiều cao của cái phần sừng tương ứng với cái phần thân hưu nè sau đó dùng kim khâu khâu cho mình hai cái sừng này vào chính giữa của các cái đường may ở đây ha các bạn cũng tiến hành nhồi gòn cho mình vào trong cái phần sừng cho cái phần sừng của mình nó được cứng cáp hơn mỗi vòng móc ta sẽ dừng lại ở 12 mũi móc chân đầu tiên một mũi móc đơn tiếp tục các chân móc kế tiếp mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa